Về tính chất hóa học thì đây là một cái phần kiến thức nó khá là rộng và nó khá là sâu. Do vậy để đảm bảo cho cái phần này thì uh, ờ, thầy Duy nhắc lại là chúng ta luôn luôn là đặt bất kể cái hợp chất nào cũng trong cái mối quan hệ là so sánh và đối chiếu. Thì khi khi đặt như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là đưa ra được những cái điểm chốt và đó sẽ là những cái điểm sáng khi mà chúng ta làm bài tập kèm nhé. Đối với HF thì HF ở đây nó là một cái chất nó khá là đặc biệt nên là ở trong cái bài này thì thầy Duy sẽ đưa nó ra là một cái uh, hợp chất riêng. Được chưa nhỉ? Đối với HF thì chúng ta cần lưu ý các điểm như sau. Thứ nhất là phân tử HF thì rất kém bền. Rất kém bền. Phân tử HF rất kém bền. Được chưa? Nên không có tính khử ở điều kiện thường. Không có tính khử ở điều kiện thường. Đối với HCl, HBr và HI thì chúng ta chú ý là cái tính chất đặc trưng của nó chính là tính khử. Thế nếu như hỏi là vì sao các hợp chất này lại có tính khử thì chúng ta căn cứ là cái nguyên tố halogen ở trong này thì cái số oxy hóa của nguyên tố halogen ở trong ba hợp chất này nó đều là số oxy hóa trừ 1 và đây là số oxy hóa thấp nhất trong các trạng thái số oxy hóa của halogen. Do vậy thì cái tính chất đặc trưng của nó chính là cái tính chất thể hiện cho sự tăng số oxy hóa. Được chưa nhỉ? Đấy. Đấy, nên là tính khử của nó sẽ như thế nào? Khá là mạnh, đấy chứ ạ? Và tăng dần từ HCl cho đến HI. Đối với HCl, thì tính khử của HCl sẽ thể hiện khi nó tác dụng với các chất có tính oxy hóa mạnh. Tính khử của HCl sẽ thể hiện khi nó tác dụng với các chất có tính oxy hóa mạnh. Được chưa nhỉ? Ví dụ như là MnO2 theo cái phương trình như thế này. Ví dụ như bây giờ chúng ta có uh, ờ, MnO2 này, đúng không ạ? Cộng HCl như thế này, đúng không? Nó tạo thành cái phản phản ứng như thế này, đúng không ạ? Hay là kali permanganat. HCl cộng với KMnO4 ra KCl cộng MnCl2 cộng Cl2 cộng với nước. Đúng không ạ? Hoặc là kali chlorat hoặc thậm chí là kali dichromat và CaOCl2 là chlorover. Thì đây đều là năm cái ờ, đại diện năm cái đại diện và chúng ta đã gặp năm cái đại diện này cũng như là năm cái phương trình này ở trong một cái phần kiến thức của bài trước rồi đó chính là khi nghiên cứu về đơn chất halogen của chúng ta thì đây nó cũng chính là à, cái phản ứng hay là cái phương pháp để điều chế các halogen ở trong phòng thí nghiệm đó là chúng ta sẽ cho cái gì nhỉ à cho HCl đặc đúng nhỉ tác dụng với các chất oxy hóa mạnh ví dụ như là mangan dioxide kali kalipermanganat kali chlorat, kali dichromat và chlorovol. Được chưa? Sản phẩm của chúng ta chắc chắn là sinh ra clo và nước rồi, đúng nhỉ? Clo và nước. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta có thể nhớ một cách nôm na như sau Đó là ngoài clo và nước ra